Địa ốc Firestars Đà Lạt xin giới thiệu sản phẩm. Đất hẻm Triệu Việt Vương phường 4, diện tích 67m2, sổ nông nghiệp phân quyền, hướng Đông Nam, đường ô tô, cách trục chính 15m, cách trung tâm 2,8 km, gần cây xăng, trường học, chợ, dân cư yên tĩnh, đất thế dương, view thoáng, giá 1,3 tỷ đồng. Đất Thăng Long Lạc Dương, diện tích 127m2, sổ riêng xây dựng, hướng Bắc, đường ô tô, cách vùng Vinh Lang Biang 400m, gần chợ, trường học, ủy ban nhân dân, khu dân cư yên tĩnh, giá 2,9 tỷ đồng. Đất mặt tiền Đồng Tâm phường 4, diện tích 104m2 nở hậu, sổ riêng xây dựng, hướng Đông Nam, đường ô tô, cách chợ Đà Lạt 1 km, Gần chợ, cây xăng, trường học, khu vực sầm ất thích hợp đầu tư kinh doanh, giá 12 tỷ đồng. Nhà Nguyễn Lương bằng phường 2, diện tích 64m2, sổ riêng xây dựng, hướng Đông Nam, đường ô tô, kết cấu, 1 trệt 2 lầu 1 tháp mái, 4 phòng ngủ, 3 nhà vệ sinh. Cách chợ Đà Lạt 1 km, khu trung tâm thích hợp kinh doanh, giá 12,5 tỷ đồng.